đây cái này là 10 ngày rồi nó chuẩn bị 4 ngày nữa là thu hoạch đây là đó này là giai đoạn 3 đó, đây nè thấy nó đó thấy nó lớn chưa đó nó nhúc nhít đó đó không mới 10 10 ngày rưỡi nó lớn nhanh lắm đó nó bò bú xua đó, đó ờ nó trắng không khi thu hoạch nó cũng vẫn trắng thêm hai tuần nữa là nó mới ra cái con kia mình chưa tới giai đoạn đó còn ngày qua mình làm đó mình làm tắt ngang hiểu không à, nó biến thành nhậu, đây nè đó nè vô mấy cái này nè đó nó giống cái tao bò thành dữ dằn đó thấy không thấy nó bò không đó đó nó chỉ là coi như mình cho ăn là riêng cái phần này là nó chỉ tốn ờ, kém nhiêu đó thôi đó là là 10 ngày tuổi 4 ngày nữa là 14 ngày là thu hoạch con nó to đấy, đấy. cái phần này ở ờ, à, đó cái phần này nó cũng vậy à 10 tuổi nó đau đồng đồng cỡ cỡ nhau mà nè có con lớn ghê không đó đó không thấy thấy rõ không đó. giờ mình phải trộn lên hết có nghĩa là một tuần lễ mình trộn nó một mình xào nó lên một lần cho nó ăn đều đó, này mới có 10 ngày tuổi đấy chưa được 10 ngày 8 ngày tại vì mình phải ghi, ghi lý lịch hết thấy không thấy thấy nó nhúng nhích không rõ không Đó. rồi ờ, thôi bây giờ ờ, nó ba công đoạn là tới đây là dứt điểm dứt điểm thì bây giờ mình tiếp tục mình tiếp tục qua bên đây cái nữa ha rồi cái ruộng đẻ thì chưa đâu tiếp tục qua cái hồ này để mình mình à, tạo giống đó